sự lan truyền của những bài đồng dao như vậy trên Internet không phải là một dấu hiệu tốt lành gì, cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Điều kỳ quặc là bài đồng dao này lại trùng khớp với lời tiên đoán của Lưu Bá Ôn thời nhà Minh và Nostradamus nước Pháp. Người xưa sử dụng các bài đồng dao để tiên đoán điều gì đó là có nguyên nhân. Một là nó được lan truyền rộng rãi, bởi vì các bài đồng dao rất phổ biến nên chúng lan truyền nhanh chóng. Thứ hai, rất khó để tìm ra nguồn gốc, trẻ em nhỏ tuổi hát sẽ không thể biết ai đã nói với chúng, vì vậy nó có thể bảo vệ những người truyền bá lời tiên tri này. Thứ ba, tất cả các lời tiên tri đều có một mặt ẩn, khi chưa phát sinh sự việc thì rất khó có thể giải khai bí ẩn, mà sau đó mới hiểu được. Bài đồng giao tiên đoán cái chết của quyền thần Hoàn Huyền Vào cuối thời Đông Tấn có vị đại thần tên là Hoàn Ôn, ông có tài cán và lập được một số công lao, đối đãi với thuộc hạ cũng rất tốt, bởi vậy có quyền thế nghiêng triều chính, Đến lúc tuổi già, tham vọng của ông càng lúc càng lớn, nhưng cuối cùng cả đời từ đầu đến cuối, ông vẫn không xoán vị tạo phản. Sau khi Hoàn Ôn chết, con trai của ông là Hoàn Huyền dần dần cũng nắm giữ quyền lực rất lớn, hơn nữa còn có dã tâm lớn hơn cả cha mình. Vào năm Nguyên Hưng thứ hai, năm 403, Hoàn Huyền bức bách tấn an đế tư mã Đức Tông phải nhường ngôi cho mình. Một ngày nọ sau khi Hoàn Huyền cướp ngôi không lâu, dưới cổng chu tước bỗng nhiên xuất hiện hai đứa trẻ, chúng cùng nhau hát một bài đồng dao kỳ quái, ven đường còn có mười mấy đứa trẻ khác hợp sướng theo. Bài đồng dao hát rằng Mang lung nhân, thằng phược phúc, xa vô trục, ỉ cô mộc. Tạm dịch, cỏ gai lồng đệ dây thường trói bụng, xe không có trục, dựa cây cô độc. Tiếng ca rất đau thương, người nào nghe được tiếng ca này đều không nén nổi dừng bước, quên trở về nhà, nhưng ai cũng không thể hiểu ý tứ của bài đồng dao này. Thế là có người đi theo hai đứa trẻ này, phát hiện lúc chúng đi đến phía dưới lầu các quan phủ thì đột nhiên biến thành một đôi dùi trống. Sau khi người đánh trống xem xét, phát hiện ra rằng đó là chiếc dùi trống đã bị mất trước đây. Mọi người đều không hiểu chuyện lạ này có nghĩa là gì. Vào tháng 2 năm sau, năm 404, Lưu Dụ cầm đầu một số tướng lĩnh Đông Tấn bắt đầu khởi binh thảo phạt Hoàn Huyền, Đến tháng 3 cùng năm, quân của Hoàn Huyền liên tiếp bị đánh bại, Hoàn Huyền không thể không chạy trốn. Sau đó không lâu, ông ta bị giết chết trên đường chạy trốn. Về sau, đầu của Hoàn Huyền bị người ta cho vào một chiếc lồng đệm cố nát rồi gửi đến Đông Tấn. Thi thể của ông ta thì bị trói chặt bằng dây thừng và cho chìm xuống sông. Đến lúc này, người ta mới biết được rằng bài đồng dao kia là tiên tri về cái chết của Hoàn Huyền. Sa vô trục, ỷ cô mộc, Xe không chụp, giữa cây cô độc, chữ xa bỏ nét sổ giữa ghép chữ mộc thành chữ hoàn. Còn bang lung nhân, thằng phược phúc, cỏ gai lồng đệ dây thừng trói bụng là tiên đoán đầu của hoàn huyền bị cho vào chiếc lồng đệ cũ nát, thi thể thì bị trói chặt bằng dây thừng. Và hai đứa trẻ hát bài đồng dao kia có lẽ là thần linh cố ý dùng dùi chống biến hóa mà thành để cảnh báo thế nhân. Bài đồng dao phổ biến nhất Trung Quốc hiện nay dự báo thảm cảnh của nhân loại khi đại họa ập đến, Hiện nay ở Trung Quốc có một bài đồng dao được lưu truyền rộng rãi. Lời bài hát là Hồng tàn tản, bạch can can, cật hoàn nhất khởi thẳng bàn bản. Thẳng bàn bản, thị quan quan, nhiên hậu nhất khởi mai sơn sơn. Mai sơn sơn, khóc hàm hàm, thân bằng đô lai cật phạn phạn. Cật phạn phạn, hữu tán tán, đại gia nhất khởi thẳng bàn bản. Thẳng bàn bản, một nhân quản toàn thôn nhất khởi phong cán cán. Phong cán cán, trường tán tán, lai niên sơn thượng trường tán tán. Tạm dịch Ô đo đỏ, cán trăng trắng, ăn xong cùng nhau nằm trên sàn. Nằm trên sàn, ngủ quan tài, sau đó cùng nhau chôn trên núi. Chôn trên núi, khóc gào kêu, bạn bè thân thích tới ăn cơm. Tới ăn cơm, cơm có ô, mọi người cùng nhau nằm trên sàn. Nằm trên sàn, không ai quản, toàn thôn gió thổi sạch. Gió thổi sạch, mọc nhiều ô, năm sau trên núi mọc nhiều ô. Hồng tàn tản, bạch can can là dùng để chỉ một loại nấm độc hoang dại. Phần ngọn của loại nấm này có màu đỏ còn phần cán phía dưới có màu trắng. Mặc dù câu mở đầu hồng tản tản, bạc can can là chỉ cây nấm đỏ, nhưng cây nấm đỏ tiếng Trung đồng âm với từ hồng ma, con ma đỏ. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc biểu hiện ở không gian khác là một con ác long màu đỏ, cho nên hồng ma chính là chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bạch Can Can là muốn ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị Trung Quốc bằng khủng bố trắng. Thẳng bàn bản, Mai Sơn Sơn, nằm trên sàn, chôn trên núi, mọi người đều biết rằng nếu ăn phải nấm độc thì chết. Không những thế, thẳng bản bản, một nhân quản, nằm trên sàn, không ai quản, là cảnh tượng bạn bè. Người thân tới dùng cơm đều bị trúng độc, thậm chí người cả thôn đều bị trúng độc mà chết và không ai được chôn cất. Những ca từ như vậy đã vượt xa sự ngây thơ của đồng dao, cho thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Dường như là có quá nhiều người chết và không ai chôn cất họ. Sự lan truyền của những bài đồng dao như vậy trên Internet không phải là một dấu hiệu tốt lành gì, cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Điều kỳ quặc là bài đồng giao này lại trùng khớp với lời tiên đoán của Lưu Bá Ôn thời nhà Minh và Nostradamus nước Pháp. Lưu Bá Ôn tên là Lưu Cơ, tự Bá Ôn, người Thanh Điền, Chiết Giang, nay là Văn Thành, Chiết Giang, là quân sư khai quốc vương triều Đại Minh. Lưu Bá Ôn Bắc thông kinh sử, nhất là tinh thông thiên văn thuật lý, thần cơ diệu toán. Đầu tiên, hãy xem Lưu Bá Ôn bi ký ở núi Thái Bạch tỉnh Thiểm Tây nói như thế nào. Trời có mắt, đất có mắt, người người đều có một đôi mắt. Trời cũng lật, đất cũng lật, ung dung tự tại vui bất tận. Người nghèo một vạn lưu một ngàn, người giàu một vạn lưu hai ba. Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển, nhìn xem ngày chết ở trước mắt. Mặt đất không có ngũ cốc trồng, đề phòng bốn bề sạch bóng người, nếu hỏi ôn dịch khi nào xuất hiện, nên xem từ tháng 9 đến tháng 10 mùa đông. Người làm việc thiện thì được thấy, kẻ làm việc ác không được thấy. Trên đời có người hành đại thiện, gặp kiếp nạn này không là gì. Thiên hữu nhãn, địa hữu nhãn, nhân nhân đô hữu nhất song nhãn. Thiên giã phiên, địa giã phiên, tiêu diêu tự tại lạc vô biên. Bần giả nhất vạn lưu nhất thiên, phú giả nhất vạn lưu nhị tam. Bần phú nhược bất hồi tâm truyền, khán khán tử kỳ tại nhãn tiền. Bình địa vô hữu ngũ cốc trùng, cần phòng tứ giã tuyệt nhân yên. Nhược vấn ôn dịch hà thì hiện, đãn khán cửu đông thập nguyệt gian. Hành thiện chi nhân đắc nhất kiến, tác ác chi nhân bất đắc quan. Thế thượng hữu nhân hành đại thiện, tao liễu thử kiếp bất thượng toán. Người nghèo một vạn lưu một ngàn, người giàu một vạn lưu hai ba, bần giả nhất vạn lưu nhất thiên, phú giả nhất vạn lưu nhị tam là chỉ khi đại ôn dịch cập đến, số người bị đào thải là rất lớn. Đồng thời người bị đào thải sẽ không bởi vì tranh lệch giàu nghèo hoặc khác biệt giai tầng xã hội mà bị lựa chọn đào thải. Mặt đất không có ngũ cốc trồng, đề phòng bốn bề sạch bóng người, bình địa vô hữu ngũ cốc trùng, cần phòng tứ giã tuyệt nhân yên, là chỉ khi đại ôn dịch ập đến, đồng ruộng hoang vu, không thấy bóng người, vào ngày 28 tháng 12 năm 2020, tờ New York Post đã đăng một số chương trong cuốn sách các thế kỷ Led Prophecy của nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus. Trong đó đề cập rằng nhân loại có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn hơn vào năm 2021. Nostradamus là một nhà tiên tri người Pháp ở thế kỷ 16. Từ hơn 400 năm trước, ông đã tiên đoán chính xác nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử nhân loại. Từ chiến tranh thế giới bùng nổ đến sự ra đời của băng nguyên tử, từ sự kiện Hitler lên nắm quyền đến vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Nostradamus đã tiên đoán về trận đại dịch vào năm 2020. Ông đã viết trong cuốn Các Thế kỷ rằng sau khi nhân loại trải qua những rắc rối lớn, thì những rắc rối lớn hơn đã sẵn sàng. Người thúc đẩy vĩ đại đã canh tân thời đại. Nước mưa, máu tươi, sữa bò, nạn đói, sắt thép, và bệnh dịch là những đám cháy trên trời, những tia lửa dài đang thiêu đốt. Nostradamus cũng dự đoán rằng năm 2021 sẽ có tính hủy diệt hơn năm trước, thảm họa sẽ dẫn đến cái chết của một số lượng lớn người. Ông nói, không có bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi vừa bắt đầu đã chết một nửa. Những người cha, người mẹ đã chết trong nỗi buồn vô hạn, những người phụ nữ đang để tang, quái thú hung mãnh, thế giới vĩ đại sẽ không còn, toàn bộ thế giới sẽ kết thúc. Tất nhiên, trên thế giới còn rất nhiều tiên tri khác, nhưng thời gian đều trực tiếp chỉ đến hiện tại và tất cả đều dự đoán rằng nhân loại phải đứng trước đại kiếp nạn. Kỳ thực, bài đồng giao hiện đang lan truyền ở Trung Quốc là một lời tiên tri dự báo tai họa của nhân loại và Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là nguồn gốc của tai họa này. Tuy vậy, con người vốn trong mê, không biết rằng đây chính là thần đang cảnh báo thế nhân cho nên chỉ coi đó là bài đồng giao trẻ thơ vui đùa vậy. Tư tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc có độc chính là nấm độc này, hồng ma quỷ đỏ. Nó lan tràn ra khắp thế giới và nó lây lan cùng với con coronavirus hiện nay. Nếu nhân loại muốn tránh được thảm họa này, tránh được đại dịch hiện đang hoành hành trên toàn thế giới này, trước hết chúng ta phải tránh hồng ma, Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải làm bệ đỡ cho nó. Người dân ở Trung Quốc rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc